Hello anh em, xin chào anh em đã đến với video clip ngày hôm nay của bên cơ sở Cường Phát Lộc Thì uh, hôm nay Cường cũng giới thiệu tới anh em về cái bộ môn tài xỉu biệt của năm 2020 này Đó, thì uh, hôm nay Cường giới thiệu tới anh em đó là cái sản phẩm về nhất lục đó, Tài xỉu nhất lục nha anh em Về tài muốn gọi là thuộc tài xỉu như ý, tài tài xỉu xỉu nha anh em Muốn về tài là về tài, mà muốn về xỉu về xỉu Nhưng nó dễ dàng như vậy thì nó cũng có cái khó của nó Đó, thì anh em chơi thì anh em phải khi mà hộp này nè anh em thử nước muối đèn cường bao cho anh em luôn nhưng thử 500 thì cường sẽ không bao nha anh em thì anh em cách thức lòn được cái hộp này vào như thế nào đó là do anh em đó thì nhưng mà anh em không biết thì anh em cứ liên hệ tới cường cường sẽ chỉ anh em cách lòn hộp này vào được để anh em chơi là như thế nào thì bây giờ cường sẽ thử qua đèn cho anh em xem nha đèn thì bao trong nha anh em đây là hộp có tan nè anh em và đây là hộp chợ này nó trong giống nhau luôn nha anh em anh em thấy chưa trong cực kỳ trong luôn đó hạt chợ rất là trong trong giống như cái hạt có tan luôn nhưng mà không thử 500 nha anh em nha nếu thử 500 nó sẽ dính nha đó thì bây giờ tôi sẽ test luôn 500 cho anh em xem luôn bao bao thử nước muối và đèn nhưng không bao thử 500 bây giờ tôi thử 500 cho anh em nhìn nè đó hít 500 anh em thấy chưa các cái hạt chợ không hít như hạt này nó sẽ hít nha anh em nhìn này. nó sẽ hít dính vào nha anh em thấy chưa đó thì cường sẽ bao thử đèn và bao thử nước muối cho anh em nhưng không bao thử 500 anh em nhìn nè đó, nhưng mà làm cách nào để lòn cái hột này vào chơi anh em muốn về tài về tài và muốn về xỉu là về xỉu rất đơn giản thôi đúng không thì bây giờ cường sẽ test thử cho anh em xem là cường sẽ về tài về xỉu nó như thế nào đó muốn nó về tài là về tài muốn nó về xỉu là về xỉu thôi anh em đó mình sẽ bỏ nó hạt vào đây và anh em cường sẽ làm một cái mô hình điện thoại như thế này anh em làm cái đó anh em cách thức anh em chơi như thế nào thì anh em xem cường chơi và muốn biết rõ hơn thì anh em liên hệ số thoại 0898 54311 để được gặp cường tư vấn cho anh em nha thì bây giờ anh em nhìn nè hiện tại trong này nó là cái nhất đúng không anh em đó thì bây giờ nhất tam tam đúng không là về nó hiện tại nó là xỉu rồi đúng không bây giờ mình sẽ sóc nha nhất tam tam đúng không bây giờ là nhất nhất ngủ 7 nút bây giờ mình muốn nó về 10 muốn nó về cái lục về tài đúng không đơn giản thôi anh em ạ à. muốn nó về nó về tài đơn giản lắm đúng không chỉ cần cái tay anh em cầm cái, như như, như cường làm cái này nếu, nếu bây giờ cường làm cái đúng không một cái tay của anh em đưa nhẹ nhàng thôi đúng không dở này đúng không anh em đó rất đơn giản cho anh em cách chơi xử lý như thế nào đó nhưng mà anh em phải lòn được hột vào anh em chơi nha phải lòn được cái hột vào đó đây là một hột như ý nhất nhất lục muốn về nhất là nhất muốn về lục là lục muốn tài là ra tài muốn xỉu là ra xỉu nha anh em đó bây giờ sẽ sắp này bây giờ nè hiện tại tôi đang muốn tài nè đó tôi nói thẳng với anh em luôn hiện tại bây giờ nó là tài nè trường cá gì với anh em cũng cá nó hiện tại có cái lục trong này nha đúng không tài thấy chưa bây giờ anh em muốn nó về xỉu nó đơn giản thôi đúng không muốn nó về muốn nó về xỉu rất là đơn giản thôi nói thẳng luôn muốn nó về xỉu rất đơn giản đó hiện tại là bây giờ trong này cần dở ra nó là xỉu nha anh em đúng không muốn tài là tài muốn xỉu là xỉu nó thắt với anh em luôn bây giờ mình muốn mình muốn nó về tài cũng vậy thôi đó mình muốn nó về tài thì nó về tài thôi dở nè anh em thấy chưa đây là bộ hột tài xỉu muốn tài là tài muốn xỉu là xỉu nhất lục nha anh em nhưng không được thử 500 nha thử 500 nó sẽ hit nè đó thử 500 nó sẽ hit anh em nhé thử 500 nó sẽ hit nhưng mà anh em bao cho anh em thử đèn và thử nước muối thôi đó thì anh em muốn biết chơi như thế nào cách xử lý như thế nào liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được gặp cường hoặc là anh em lên cơ sở của cường cường sẽ chỉ anh em cách chơi cái bộ hột này vừa rẻ vừa dễ chơi đó, nhưng mà phải biết lòn được hột vào đó thì anh em xem video thì thấy hay thì nhớ để lại cho cường một cái bình luận một cái like một chia sẻ góc bên cạnh anh em có cái nút đăng ký kênh đó anh em đăng ký vào kênh đó cho cường để cường có cái, ờ, cái động lực đó cường làm những cái video mới hơn đó, chỉ anh em cách chơi về cái bộ môn tài xỉu nha anh em rồi xin chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn xin chào anh em nha